Đinh Gia Thọ lại đây thiên tử xin chào người dân của ta Nay Đinh Gia Thọ lại đây thiên tử quay đồ lết à Like sờ ờ, phần 4 ờ, Nhớ like, chia sẻ, đồng, ờ, đăng ký kênh, ủng hộ kênh để giúp cho Đinh Gia Thọ lại thiên tử sớm nhận ông quả kia Nay phần 4 mà hy vọng uh, uh, chơi cái con game này kêu tới phá đảo luôn không biết phá đảo luôn không nhớ like chia sẻ là lên cái kênh là ủng hộ kênh là giúp cho linh gia thọ thiên đường số miền ông vợ hen nay chơi like sợ hy vọng nhớ like chia sẻ là ủng hộ kênh linh gia thọ thiên tử hen ai là hai một của ninh gia thoại này xin lỗi nhớ bình luận đến xem nghe nay ninh gia thoại lại là xin lỗi chơi like soạn phần 4 á thì ông nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho ninh gia thoại xin lỗi sớm nhận quà nghe không mấy chừng nào phá đảo con ờ, like sờ phần 4 này nữa nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia phần lên chiến tử kìa Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Nhớ ông Hậu đến với con lại thiên tử gì? Anh là 21 của Linh Gia Thọ I better read Warren's dạ, Yo, vâng, text nên nha thằng này tin tưởng á. Rồi, lúc ra lúc nào? trời ơi lúc ra lúc nào nhớ like chia sẻ ủng hộ tin giáo thọ lê thiên tử em ai là phim một của tin giáo thọ lê thiên tử thì nhớ like chia sẻ đăng ký lên còn ủng hộ kênh tin giáo thọ lê thiên tử em Mang tin gia thọ lên xin lỗi cho like sợ phần 4 Nhớ like, chia sẻ ủng hộ đến gia thọ lên xin lỗi nha Hôm ấy chơi con game này chết à, chừng nào khách đảo đây con biết nữa Bring it, bro. Nah, Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. Dude! I told Warren what's going on, would he laugh? Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. No. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. cười cười đi, cười đi. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. Rồi, con chụp tấm ảnh hả? Ừ, chú à, mày chụp tấm ảnh đi. So Chúng original. Chụp lại tấm ảnh cho mày Don't worry, Max. Chụp, uh, I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Chú tao xí nhục mặt Why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Yeah. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. once again. Nice, how you are. Okay. Nice, how you I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. What? I don't know. Yeah, there, guys. Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, nice. water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? you look great. I can't even chill on the steps. Ay. quên chết cha mày à đó mày cười ra thôi ấy kiếm này mình okay, lo let's see if this works. kiếm này mình lo thương nè kiếm này mày lo thương nè ở nãy mày chém chụp hình tao giờ coi thử ai chưa coi thử ai đấy kìa đó Look at this. Tao cho mày nè. Nếu mình có nó là cái cha mày nè. cha mày chưa đó ờ. dám ờ, nãy dám ờ, dám chọc cơ tao chọc tao đó ông ừ, mấy thằng đó chửi hold on hold on we'll get some towels we'll be right back rồi. so move your ass before I dry it worked đó. don't mess with Max cho bitches mày, nãy mày dám chọc cơ tao thì tao ấy lại sweet mỗi uh, Hey, Victoria. What do you want, Max? Don't. Don't say a word, oh, Max. Oh, wait. Hold that pose. And no filter needed before I post this. Now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that, I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ kênh Giác Thọ Lê Thiên Tử. ai là fan một của linh giáo thọ lên xin đỡ xin lại bình luận lên tiền thấy hay không Linh Gia Thọ lại thiên tử thì ca donate cho hai không? Nhớ like chia sẻ ủng hộ Linh Gia Thọ tử xin lỗi. Lucifer bởi sang chính là ta, tôn ngộ không chính là ta, gia cá luận chính là ta, lúc ôm chính là ta, luân sư mã chính là ta, gia lâm chính là ta, chính là thánh dương chính là ta, linh gia thời thiên đợi thiên đợi bằng đất thường tiên, thanh lớn nhất của ngọc bằng thường lá cho thuộc vàng, như lai chia sẻ mọi linh gia thời thiên đợi kìa. Victoria is going to be pissed we took so long. Thôi hẹn gặp ở sau, gặp trường chân cũng tuần sau. Nhớ không gọi đến nhớ phường xin tử em.